Ok rồi, hôm nay à, có duyên gặp à, quý vị đây, không có à, mình nói chuyện thiên kiệt được rồi nha, tại người lạ nhiều. Chào mấy anh chị, anh ở đâu tới? Dạ, Florida. Xa dữ gì hả? Yeah. Dạ. À, à, à, dạ, động lực nào à, mà làm cho anh qua tới đây dữ vậy? Dạ, à, bắt bắt nhân viên bắt đầu để gần gần lên à, nhân viên bắt đầu từ lúc mà à, à, coi được những youtube của anh ở trên à, internet đó, thì um, à, càng ngày cảm thấy à, nhiều cái anh nói nó trúng quá à, hả à, trúng á mới à, tuần trước <laughs> rồi trúng à, dạ rồi uh, thêm nữa là um, à, sau này á, nói chung lúc đó tụi em chưa có cái giáo thiên tâm khoảng một ờ, khoảng năm 2000 ờ, để gần à, gần lên á năm ngày 2020 à, 20 á thì à, tự nhiên vợ em bệnh à, nặng lắm mà à, cứ ói ăn không được à, ói với mửa không rồi vô bệnh viện á, thì nó không có tìm ra bệnh à, cuối cùng nó cũng cho về rồi cái người yếu người càng ngày càng khô nước quá thì nó vô thì nó cũng chỉ biết uh, truyền à, nước biển thôi cho nó không có tìm ra cái bệnh gì hết thì à, lúc đó em như có text cho anh à, nhờ anh um, à, cầu nguyện dùm thì à, cũng sẽ không có thiền thiên giảm chút gì đó à, thì nói chung là không à, không có bệnh nữa thì một thời gian cũng sau thì à, lúc đó là tháng à, tháng tháng sáu gì đó thì à, thì được một thời gian rồi qua tới à, tự nhiên khoảng cũng tháng 6 năm sau gần gần năm thì cũng bị trường hợp giống trường hợp giống như vậy lại um, thì um, à, lúc này á, cũng biết là không biết ngờ là vô nó cũng không có thể làm gì được nhưng cũng cứ tại vì người cứ, cứ khô nước quá thành ra cũng phải vô bệnh viện tiếp mà nó cũng tìm ra bệnh rồi đi về rồi cứ ráng ráng giờ rồi nó cũng qua à, nhưng mà ừ, tới càng ngày thì càng kiệt quệ luôn thì tới um, tháng uh, tháng 10 là cái thời gian tháng 6 đó là giống như là một à, ơi là tập trung lại rồi thì nghĩ là giống như là không qua khỏi à. thì um, nhưng mà không biết cái miracle gì đó thì à, tạm đỡ trở lại và uh, nhưng uh, rồi tháng 10 đầu tháng 10 thì bị lại thì lần này là tưởng là cũng như lần trước nhưng mà uh, vô nhập viện thì lần này lâu hơn nó sẽ cho ở tới 10 nó để giữ 13 ngày mà cũng uh, không có tìm ra bệnh rồi nó cũng cho về cho, cho bác sĩ cho những cái loại thuốc mà như cầm à, um, à, cho ngủ được rồi cho um, chống uh, ói thôi chứ cũng không tìm ra bệnh thì cuối cùng uh, nằm coi coi như em lần này coi như là như kiếp kiếp thấy là như kiếp up vậy tại vì không còn phương pháp nào nữa rồi thì em mới uh, lúc mà đó là cuối cùng cũng bỏ thuốc luôn ta. vô thì con người nó giống như nó khờ khờ nó nó làm nhìn giống như là nó dài dài hơn á em thấy vậy nó cũng không ổn thành ra em nói thôi bây giờ coi như là uh, niệm phật niệm gì rồi cứ lo ừ, tiếp cho không có uống thuốc nữa thì em góp ý với giờ em thì giờ em ok thì nằm coi như là vậy không uống ừ, không uống thuốc uống gì hết thì à, lúc em thấy vậy thì em nhớ lại là ký dấu thiên tâm thì em à, lúc đó không có à, thành ra em em chỉ lấy cái à, cái à, cái đêm đó khoảng khoảng à, 90 giờ vậy cái em lấy cái cái à, cái viết á, em em vẽ cái dấu thiền tâm lên trên à, trên của của về em á thì rồi cũng cầu nguyện vậy thôi thì tới không biết tới làm sao thì tới trưa trưa mai á thì cô bắt đầu cô nói cô muốn ăn mấy ngày trước là không có muốn ăn muốn gì hết á thì em ăn em à, có bụng muốn ăn thì em làm cháo thì ăn cũng cố cố gắng nghĩ là ăn vô sẽ ói thành ra ăn chút thôi không ngờ thì ăn vô không có bị gì nữa từ từ từ từ cái nó nó nó ngày à nói chung à, bữa lúc đó ăn ít ít rồi sau ăn nhiều ăn nhiều thêm chút mà cuối cùng ăn bình thường lại thì không hoàn toàn không có bệnh không không có bị triệu chứng ói gì nữa hết á ừ, khỏe lần khỏe lần lại đi vô đi ra thay vì nằm như luôn thì uh, đó lý do tại sao um, uh, em biết là có sự miracle của um, cha mẹ trên uh, giúp đỡ thành ra uh, tụi em ước được có một ngày qua đây để uh, để tạ cha mẹ để cũng như được gặp anh do anh là người này hả ờ chị ờ, đang sống ngồi đây ha hay thiệt đó ta hay gì được dạ. em dạ. góp thêm là hai tháng trời không ăn không uống nhưng mà cứ tiếp tục ói mổ à, ra giờ bấm bấm bấm nó đổi cái cái cái trên mạng á ở ông vinh đâu rồi vinh còn chồng à, bấm số 2, số 1 gì. thì cũng hay á từ vì à, thật sự cái à, cái dấu thiên tâm khi ra đời năm 27 à, á, tháng 3 ngày 16 27 thì là lúc đó tất cả giống như lệnh của thượng đế mà là ban xuống cho tất cả các tầng trời các chư phật các chư thánh đều phải gia hộ mà cái người mà gia hộ à, chỉ còn à, được qua cái bệnh á thì không biết là vị nào thôi tại khi cái lệnh ban xuống thì có thể ông thổ địa có thể là một vị tiên đi ngang đường hoặc là một uh, chứ, chứ cha mẹ cũng có nữa nhưng mà các vị rất là bạch nghĩa là ai cũng đều có bổn phận phải bảo hộ với dấu thiên tâm và che chở cho những người có lòng tin tại có lòng tin thì nó có cảm ứng nha còn người không có lòng tin nó không có bao giờ cảm ứng thì rất là không có hiệu lực ở cái thời nay mà tìm cái lòng tin đó cũng giống như ờ, một kim đáy biển vậy. khó ờ, khó tìm được lắm ở cái thời đại mình kiệt ngồi ở đây hiện hữu bao nhiêu chuyện làm đều làm là gọi là rất là di diệu không à. những lời nói không phải kiệt nói thì chỉ lặp lại những chư vị nói mà nói đâu là chúng đó chín mấy phần trăm để chi không phải mình uh, khoe khoang hay là ngã mạng hay là tự cao gì hết mục đích tóm chung quy lại hết tất cả ba năm nay 184 cái clip đều là để cho nhân loại quay cấp giật mình là có Phật Thánh Tiên thiệt á chứ không phải là do do chúng ta mưu mô uh, tính toán mưu cao gì đâu mà có bao nhiêu người chịu nhận ra được cái này mục đích là chỉ vậy thôi bây giờ kiện không xuất hiện kiện không nói kiện không à, không có mấy ông rồng xuất hiện không có mấy gì xuất hiện thì thì người ta cũng vẫn ấy uh, à, chơi chơi à vẫn lì lợm à. các lãnh đạo bệnh cũng vậy cho nên mấy vị mới cho nguyên một con rồng lửa xuất hiện ở sài gòn nguyên cái bản đồ nước việt nam xuất hiện ngay ngày đó cái mấy vị nói được tụi nó lì quá để dò nguyên cái bản đồ nước việt á mấy đứa thấy thấy bản đồ đó không à, nguyên bản đồ nước việt hiện ở à, ở hà nội á là hồng thiên trong núi kỳ đó trước khi là mấy vị làm ra những hiện tượng đó là mấy vị cũng có nói nguyên con phượng hoàng lửa xuất hiện nhưng mà con người vẫn chơi chơi à qua hai ba ngày rồi họ cũng quên ngộ vậy đó thì à, thì không phải là người đầu tiên được uh, mấy vị cứu đầu rất là đông ở Việt Nam đông lắm cái hay nữa là có nhiều nhà hàng ế rồi cái uh, à, khấn thổ địa ông thổ địa uh, lấy dấu thiên tâm khấn á là cũng uh, cũng đắt lên nữa mấy vị hộ đủ kiểu hết chứ không phải thì sức khỏe không chỉ còn vậy từ Florida qua ha à cái gì chuyến đi từ con từ nhà tới phi trường nửa tiếng nhưng mà kể từ lúc rời nhà cho đến tới chùa Freeman cộng 29 tiếng dễ sợ <laughs> có sự gia hộ cho nên tụi con được ngồi ở đây <laughs> thường á, thì ờ, một cái cái từng nơi làm đa số những người có duyên gần với kiệt đó, thì mấy chư thiên cũng ở đây đúng ra mình mỗi buổi thứ thứ bảy á, mình phải niệm phật để cho mấy chư vị đi trị bệnh từng người nhưng mình làm đó nó hơi hình thức quá thì kiệt mới trước khi đến là kiệt đã khấn mấy vị đang đứng đây nè là trị bệnh dùm hết rồi giống như là một cái uh, buổi lễ trị bệnh chung vậy đó thì mấy vị đang âm thầm đi ờ, gờ đầu từng người rồi khi mình tu đạo á, cái đó là thật nó không phải là quan tưởng nha mình sẽ tự cảm giác mỗi một ngày mình bị biết bao nhiêu chuyện uh, buồn bực phiền phức stress nhưng mà khi gặp kiệt rồi thì không có dám <laughs> nói nha quý vị sẽ có nguồn vui á à, không phải là kiệt ờ, là, là người biểu diễn hề đâu cũng nghiêm lắm à nhưng mà tại vì cái hào quang của kiệt bảy dòng và đồng thời mấy chị vị đi gò, gò đầu từ người rồi lấy gì đâu buồn nữa và điều à, trí tuệ á, thì cũng có chút tăng trưởng cái quan trọng là mình học là mình học cái gì học hiền học buông bỏ cái sân sân là dữ không mình tới đây là mình học cái hiền học là phải nghe nghe nghe và hỏi thì những lời chuyện nói ra có cái nghe được thì quý vị cứ nghe à, kiệt nói chuyện là thượng vàng hạ cám mà từ à, người không biết gì cho tới người siêu trí thức và những nhà chính trị gia lỗi lạc cũng đều nghe thì ai nghe được phần nào nghe phần đó cũng giống như uh, clip vừa rồi 183 chuyện ngồi đây chuyện nói là uh, nghe tự nhiên sẽ đi cầu quả Ukraine lúc đó ba tuần trước chưa có chuyện gì xảy ra đúng không à, nó còn đang đánh rầm rầm lúc đó nó còn chưa pháo kích mấy quà tiễn vô uh, Ukraine để mà cho um, mùa đông này bị cúp điện nữa nhưng mà bây giờ nó bắn hết quà tiễn rồi bắt đầu đi cầu hòa bữa nay coi như mình nói trúng nữa rồi đó nó hết vụ trăm quay trở lại nó trúng nó luôn cái vụ trung cộng nổi loạn nữa cũng trúng chia năm sẽ bảy đó không có thể nào mà chống chọi được với ông trời hết bây giờ giàu cho tập chấn bình có không à, bốn năm chục triệu đảng cộng sản đảng viên của trong cộng thông minh giỏi cỡ này nào cũng không bao giờ bằng cha hết huống hồ chi bắt trọng bây giờ quá già sao bằng cha cha trong cái vui quý vị thấy không rất là trẻ cha là mấy tỷ tỷ tuổi tạo thiên lập địa mà bác trọng nhiều mới có tám mấy tuổi không à, làm sao mà là đi lụm khụm rồi cha rất là minh mẫn lanh lẹ thì cho nên bác trọng hay là bác bình hay là bác putin tính kiểu nào cũng phải thua thua chắc mà thua kiểu nào thua cái kiểu mà đừng có bị đọ địa ngục hay là thua cái kiểu là mất xác mất hồn á chứ tội là ông nào cũng có tội hết đó là một triệu phần trăm là thiệt còn nói về lùm xùm mấy cái vụ uh, bác giàu bác lan châu bác điền rồi anh nghĩa đổ đây mấy bên hòa hảo mà cầm len cái vụ uh, bữa kiệt vô tình nha kiệt rất là vô tư không biết gì hết mấy cái bệnh này cũng bị uh, ta phát lỗi nữa việc thật sự qua Mỹ Rất là nhỏ tuổi Không biết tiếng Việt Thời đó Hôm nay biết vậy cũng là phước của nước Việt rồi Không biết cảm ơn mà còn bắt lỗi Nhìn tin thôi mà cần gì phải thông thái Thông thái là có trường nó huấn luyện là nói láo Cái quan trọng là 183 cái clip nói từ cái tâm nó là sự thật Nói không có tờ giấy Nói từ cái tâm thì tất cả những lời việc nói là lời thiệt người thiệt việc thiệt thì qua cái vụ đi miền Nam có ly á cái uh, hai tuần trước hai tuần đó ngày đó ngày đó, à, ngày 20 20 tháng 11 cái uh, mấy vị trên xuống cái uh, sư phụ là đức thầy thôi giờ mình không dám kêu sư phụ nữa tại mình kêu sư phụ mấy bên hòa hảo họ cầm lên nó anh không có biết luật hòa hảo thì không kêu sư phụ thì mình kêu là đức thầy luôn đi cái lúc đó đức thầy về ngài khiển trách triệt á ngài nói chứ uh, xuân hạ tác quần thư là ta tuân lệnh của thượng đế để mà tiên tri thì hôm nay con là người đã xuất hiện rồi con không có chịu giải thích cho họ rõ hơn về con trời mình bị chửi kiểu đó mà đức thầy còn trách mình là không chịu giải thích cho họ rõ hơn mình giờ muốn biết bó tay luôn á nó gì đặt phật đó là lời thật á thì thôi à, từ từ đi rồi à, nói mấy cái vụ này Giải thích rõ kiểu nào ta hả? Có ai giải thích dùm mình được không? Trước 75 á, cuốn à, Xuân Hạ tác còn thơ của Đức Thầy viết là chữ kiệt là chữ ca đàng hoàng. À, capital, nó nghĩa là dấu, dấu à, qua là tên phải không? Sau 75, Cộng sản nó đổi lại đủ kiểu hết. Thì tất cả những cái gì mà sau 75 thì mình không biết là thiệt hay là giả nhưng mà à, đức thầy bữa ông về ông nói nè con giải thích cho họ rõ hơn ở vào cái thời đại này tất cả chúng ta mỗi một ngày cũng giống mình nghe đài Fox hay đài Trần Nhật Phong mà mấy cái đài tin tức họ cũng đều à, nói Putin mới ngày hôm qua hăm dọa chúng ta là bà 8 tỷ người có thể sẽ bị chết à, à, khi mà bom nguyên tử của à, bắt đầu à, nổ phải không thì tại sao bảy tám tỷ người phải lệ thuộc vào một cái sự nóng giận của một người như vậy mình thấy nó hơi vô lý đúng không quá vô lý nhưng mà nó là thiệt á tại ma quỷ mà ngày xưa trước khi mà à, trận chiến nổ ra toàn thế giới bệnh dịch kinh tế xảy ra thì thường nói tất cả những ma quỷ những cái ác nó cùng đi xuống và chìm cùng một lúc chứ không có phải thằng trước thằng sau thì bây giờ á quý vị thấy từ từ rồi đó trung cộng bây giờ cả dân học sinh tất cả các tỉnh nổi lên rồi nước Việt bây giờ cũng vẫn chưa biết gì hết Cũng vẫn ăn chơi Là cái đó bề ngoài thôi nha quý vị Lấy động chế tịnh Lấy vui để mà khắc cái nỗi khổ trong tâm Dân chúng á, Trong những ngày tháng kế tiếp Nước Việt đó nghe Rất là khổ Đúng ra bữa nay đó, Kiệt phải ca bài quê hương Để xin mỗi người đó, tô phở Bữa nay để bắt đầu chuyển tiền về là vừa rồi Tại tự vì à, ở bển mà bắt đầu tết năm nay là mùa xuân méo xẹo mùa xuân năm nay việt nam ai đâu có tiền nhiều cái người giàu chừng nào á là họ càng giả nghèo chừng đó là vì à, mà họ bây giờ thách cường đô la mà chạy xe Rolls Royce hay Lamborghini ngoài đường á ngày mai là bị bắt trọng túm cổ liền huống hồ những người nghèo người ta nghèo thiệt công ăn việc làm bây giờ ở mỗi công ty nhà mai ở ờ, ở đâu ta ở ờ, Bình Tân á đóng cửa mấy chục nghìn người biết bao nhiêu công ty ở Bình Dương cũng đóng cửa hãng nào bây giờ cũng đóng cửa hết còn dưới ruộng bây giờ dưới quê á, ruộng lúa bị ngập lụt có chỗ ngập lụt có chỗ bị nước mặn Hôm nay mình đã đi à, ra 85% đoạn đường của những ngày tận thế Chỉ còn có một chút xíu nữa là mình vượt qua Muốn vượt qua được cái à, đường hầm này Tất cả chúng ta đều thấy cái nguồn ánh sáng rồi đó Khi mà khởi động chiến tranh, bệnh tật chấm dứt rồi đó Thì bắt đầu kinh tế Kinh tế sẽ đứng khựng lại ít nhất từ đây tới 4 tháng nữa Thì là chiến tranh đệ nhất thế chiến cũng vậy đệ nhị thế chiến cũng vậy đệ tam cũng vậy ở trên trời Atula nó đi đánh thiện thần cũng vậy trước khi mà nó à, cháo ba đời của Atula mà nó tấn công à, mấy thiện thần của mình á là ở trển á đời sống của nhà, của gọi là tiên chúng á, cũng lận đận lao đao xuống thế gian mình cũng y chang như vậy cái đường hầm ánh sáng và cái nền móng của thời thượng quân thánh đức thời vàng kim đã hé mở mỗi một ngày chúng ta đều phải ngồi thiền để mà vượt qua cái đó và phải đọc kinh phải đọc đại bi chứ không có ai di đà phật là đủ là tự vì ma quỷ và bảy tám triệu người chết covid đó, rất là đông dông hồn của họ lãng giảng nhiều lắm người họ trước khi chết họ không có biết tu Họ vẫn còn sân si và ích kỷ Người chết càng ích kỷ hơn Cho nên thí dụ như mình hứa với người sống Mình quên thì nhắc qua nhắc lại Ok bữa mày hứa mày đãi tao ông chầu sao mày không đãi Thì bữa nay mình gặp lại mình đãi được Còn mình mà hứa với người chết Tôi sẽ đãi cho du chầu Mà mình mà không đãi là nó giật cho mình lật xe luôn á Ví dụ tin không Cũng buổi ăn thôi à à, mà hứa với người đời thì nó khác mà hứa với vong linh là khác cho nên ý mình muốn nói cũng là cái người đó hôm nay họ sống họ không có chấp như vậy nhưng mà khi họ chết con người càng cô đơn càng lạnh lẽo càng không biết tu họ càng chấp càng giữ ghê lắm á trên mỗi lần mà lên trên núi đãi chư thiên với mấy ông thần á mà lâu lâu cái à, ông à, thương thần với mấy ông rồng cứ à, nói ở dưới à, quá trời người à, ở đứng ngoài cổng thiên long sơn họ cũng mong ngài ban cho không buổi tiệc mà lỡ lúc đó mà hứa một cái rồi là phải làm á mới hai ba tuần trước cũng vậy nè mà chưa dám hứa thật sự cúng cho họ không có sao hết nhưng mà họ không quen hoài nên để người thường cúng cái chân mạng việc lớn thì không có đi cúng nhiều cái đó được thờ cái nhà anh Bắc hay là mấy người trên núi hay mấy đệ tử trên núi cũng à, ở cái đời sống này kiệt là một người bị những người ngã mạng xiên tạc xiên xỏ chửi đủ điều hết chửi kiệt cả nào cũng được nha quý vị nhưng mà đừng có chửi cha kiệt đừng có chửi thượng đế Ngài kiệt rời khỏi thế gian Tất cả nhân loại không ai được thờ hình tượng của Kiệt Cũng không ai được thắng Kiệt Bây giờ Kiệt sống thì cứ việc thắng Tại Kiệt chiếc thân đi được Chỉ có theo cha Theo tam đại tạng kinh Theo cuốn kinh của thiên tâm Mà mẹ và chư Phật đã đặt ra cho mình Đó là cuốn kinh Nhật Tụng này nè Trong này có đầy đủ hết Quý vị đã tính cho mình Một tiếng ba chục phút mà lại sám hối luôn nó hữu ích ghê gớm lắm có những người tu những cái môn phái khác họ nói sao không cần đọc lăng nghiêm ai với đà phật cả bản thân kiệt á mẹ còn kêu á bữa nay á con giao du đông người quá giống như bữa đi nam cali con ờ, bị người ta mang trượt uh, bắt tại vì mỗi một cái tay này bắt á là mấy cái người mà chơi bùa chơi ngải đó họ truyền vô đúng không con phải về con ngồi con đọc lăng nghiêm vô mẹ là người kêu kiệt á chứ huống chi làm là lăng nghiêm là phải đọc mà tại sao có những môn phái khác người ta nói ồ đâu cần đọc chú chỉ cần vô cái nhà cái a di đà phật thành phật đi theo thầy ông lai đi thành phật đi theo thầy ngạo thông đi đi theo ờ, ông thầy giác nhàn đi không có niệm phật mà thành phật được cái đó là sai tùy theo cái thời đại cái đó có thể mình ok cho những mấy bác lớn tuổi già ở trong bệnh viện hay là không có đủ cái cái, um, học vấn á, tại đọc đọc chữ này cũng phải biết tiếng đó nghe thì ok cũng tạm được nhưng mà muốn cho nó ráo rót á, là cho nó đúng á, phải cái gì của mấy vị đã đặt ra đều có ý nghĩa hết không phải khi không là ừ. mấy vị rảnh nào kêu, kêu mình ngồi đọc còn mình không đọc mình không có <laughs> mở mang trí tuệ được mình không ngồi thiền mình không có trụ cái tâm được mình để cái tâm mình nó chạy lăng tăng lăng tăng cho nên quý vị thấy con cái hay chồng vợ anh em mà đi làm kỹ sư bác sĩ thấy cái mặt nào nấy nó căng giống như là là cái trống vậy đó bị stress đó mà nó không biết làm sao nó giảm được stress nó muốn giảm stress thì nó phải về nhà vô cái bar gót một cốc rượu hay là thằng nào mà nó không biết uống rượu thì nó phải vô cái gym nó phải chạy đổ mồ hôi sức mồ hôi cũng giống như là nó phai lại với uh, chiến đấu lại cái body nó có nhiều thằng nó điên nữa nó lên uh, skydiver nó nhảy xuống nhảy núi rồi lái xe đạp đủ trò cái đó cũng đều là cái hình thức stress relief còn những đứa con họ thiên thiên tâm mình không cần tôi mà bị stress relief tôi à, bữa nay bị mất à, thu nhập hay bị à, ra đường đi chợ gặp ai à, chửi tôi mắng tôi hay là tôi sơ ý tôi ve xe tôi đồ quẹt ai bây giờ tôi cầm cuốn kinh tôi động cái là bảo đảm khỏe liền có nhiều môn phái họ có hiểu họ có nghĩ đạo thiên tâm ra đời một cách lạ lùng thì họ chấp theo cái hình tướng họ không có chấp nhận nếu không có cái lạ thì làm sao thay đổi được cái ờ, cái cũ cái cũ đã đưa nhân loại đi đến ngày hôm nay không còn nhân tính nữa mỗi quốc gia nhất là nước việt thì cái lạ mới ra đời bây giờ không có covid thì làm sao mà có thuốc vaccine nó lạ kiểu này thì cái thiên tâm là vậy bởi vì lúc mà cha ban xuống bài kính thiên số 2 đó là tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm cha mới ra cái đạo thiên tâm này là diệt trừ ma quỷ mà chúng ta sống không giữa thiện và ác chứ nó không phải là thể chế cộng sản quốc gia vậy chứ đó là cái lý luận của người thế gian thôi về cái thần hồn của chúng ta đó là nó có cái sự quyền diệu từ ở cõi trời mình đầu thai xuống thì giữa chánh và tà Atula và tiên với Phật đó là sự thật rồi Atula khi họ ở trên trời họ cũng kéo quân đi kiếm chuyện với uh, những cái tầng trời của những vị Bồ Tát, những vị Phật. Rồi họ đánh thua, họ cũng bị chết nha. Rồi họ rớt xuống địa ngục bị phạt thời gian tại linh hồn là bất tử mà là họ đầu thai vào những cái thành tinh khác những con thú khác rồi từ từ họ đầu thai thành con người của mình trong nhà mình nó bảo đảm ít nhất là cũng có ba Atula mà đang sống chung á garanti luôn quý vị về coi coi mặt nào là Atula <laughs> anh em mình á ừ. nhưng khi mà mấy vị nói ở cõi trời hay là cõi người những cái người hung dữ những người ác á, mà họ có đủ duyên đủ phước gặp những thiện trí thức chỉ đường cho họ đi thì từ đó họ sẽ dứt được cái nghiệp cái nghiệp là kiến thủ kiến là sân si đó. họ không còn sân si nữa rồi từ từ từ họ tu lên họ thành phật tất cả những cái thần hồn đều sẽ thành phật hết nhưng mà thành phật à, hiện giờ Phật Di Lạc sẽ ra đời là vị thứ bảy ha tám ha mà hay là một ngàn vị Phật thì cũng là thành Phật nhưng mà nó mấy tỷ năm về sau nữa tức là trước hay sau thôi cái thế trận bây giờ á, là mình đang nói chuyện trên trời nhưng mà nó đang xảy ra dưới đất trời dưới đất là giống nhau có cái bài này hồi xưa đó là một gì rất là lớn cái bài này là chắc nó sẽ ứng vào mùa xuân này hồng tàn giữa mùa xuân hồng là gì không mao trạch đông là hồng hồng quân rồi Việt Nam mình cũng xài màu hồng cái gì cũng hồng hết cho nên mấy vị Bồ Tát á, mới dùng cái chữ hồng là nói chung là à, à, bò đỏ không ngoài kêu bò đỏ hay là Phật tu bước danh từ mình mỗi hàng mình không phải xuyên tạc hay chính trị cho nên nghe ai kêu bò đỏ ghét cũng quen thì hồng là vậy á à, khăn hồng khăn à, hoàng đần cổ cũng là hồng quá hồng tàn giữa mùa xuân nghĩa là cái mùa xuân này nè hoa hồng nó sẽ tàn tàn rồi nó héo rồi nó rụng mà bài này mấy vị à, kêu à, kiệt phải đọc lúc trước đọc rồi bây giờ là, là lúc này hoa hồng sẽ rụng á hồng tàn giữa mùa xuân mọi vật đều xanh tươi khắp nơi vang rền chuông mỏ cái à, lúc đó <laughs> việt nam thay đổi rồi không là ai cũng vui rang à, gian rồi nên nhớ nha Trung Cộng nó nổi dậy kiểu này 24 tỉnh nổi dậy Việt Nam mình nó bển cũng đang rung á Tại vì nó ảnh hưởng chung không à, bên kia nổi loạn thì Việt Nam sẽ bắt trước nổi loạn theo á mình không dám kêu ê mọi người đứng lên cầm củi rượt không phải nước mình nó nổi loạn nổi kiểu khác Mọi vật đều xanh tươi Khắp nơi vang rền chuông mỏ Cha con ôm mừng trước ngõ Nam Bắc trở lại xum vầy Cái hiện giờ á, người Nam người Bắc Còn ờ, hiềm khích lẫn nhau nhiều quá Sau này sẽ thận hết Thủ đô của nước Việt sẽ là trở vô Nam lại là Sài Gòn Không phải Hà Nội Rồi với uh, ai giờ muốn giàu á là mai à, mình mai à, mình mai cái lá cờ màu vàng phải không còn cái mình mai ba miếng à, màu đỏ mà đừng có gắn vô để riêng ừ, cũng giống như bạch thư vậy còn này là già giải vàng quân giải vàng rồi này chuối bậy <laughs> đã nó mới hàng rồi <laughs> cười Cha con ôm mừng trước ngõ Nam Bắc trở lại xâm vầy Việt Nam hạnh phúc từ đây Hiện giờ ở Việt Nam Người ta đang trong ngóng Việt Kiều Mình 6 triệu chim hiền Thì quý vị đã đã đã đã đặt cho chúng ta ở hải ngoại là có mục đích là để giúp cho nước Việt ngay cái thời điểm này nè 6 triệu chim hiền phải gửi tiền về cho bà con chứ bữa ai đâu gửi chẳng lẽ bác chính bác uh, trọng gửi à ừ thì mình phải gửi <laughs> thì uh, lá lành đùm lá te tưa thì lá rách lùm đùm lá te tưa ở đây mình có thất nghiệp mình cũng có tệ nhất cũng vài ngàn đúng không à, bèo bèo à, mình cũng sống được ví dụ mình đang uống hầm anh mình hết tiền thì mình ở xa phòng đâu có chết nhưng mà việt nam không có tiền là chết thiệt á khắp nơi vang rền chuông ngõ cha con ôm mừng trước ngõ đó là cái mong ước của bà trăm triệu dân bên Việt Nam á, đang mong mình về để ôm mừng trước ngõ Việt Nam hạnh phúc từ đây Minh Dương trở về dựng nước Anh hùng ra về lần lượt Tức là những nhân tài ra về lần lượt Dựng lại cơ đồ phục hồi trần nghiệp Dẫn nước bình an bờ cửa ý gian sen an cư lạc nghiệp Nghĩa là trong này quý vị Tại sao mình đọc đây Mình muốn nói cái chữ đời nhà Trần Mà kiệt thường được tất cả những gì chư thần á, là hồng thiên sông núi thì mình thường kể á, là rất là nhiều ông thần tại vì sinh với tướng tử với thần cũng giống như năm ông tướng mà nguyễn văn hai đùng đùng nguyễn khoa nam đùng đùng chết là năm bảy mươi lăm á rồi à, giống như bác võ nguyên giáp cũng à, không mình đừng có nhìn theo cái mặt đời lắc đầu ổng cũng cũng là thằng thằng nhỏ nghĩa là bên kia không có cộng sản quốc gia hễ ai mà có công với nước là người đó là thành thần thôi cũng giống bác à, trần đại quang bây giờ làm thần nhỏ xíu ở à, miếu ông mai hắc đế á nó có rồi à, nhưng mà vua của tất cả các vị thần đó là ông trận đạo là vua nước việt rồi dưới vua thì có giống như ngài lê văn việt rồi nguyễn minh trực là ông nắm hết quân tướng không biết giờ hồ chí minh được thả ra khỏi cổng địa ngục chưa ổng đang bị nhốt phần sáu sáu mà nếu ông được thả ra đó là ông cũng có thể làm lính của mấy ông này thôi chứ ông đâu có được làm sĩ quan tại ông dở quá hồi xưa ông chỉ theo chủ nghĩa của các mát thôi cái lỗi lầm đầu tiên của nhân loại đó là Mao Trạch Đông ông chỉ không biết ông buồn sao mà ông đọc lộn có hai cuốn sách của Cát Mát chứ là mà thành ra cả thế giới điên đảo tới ngày hôm nay thế hồi xưa ông đừng đọc hai cuốn sách này thì đâu có đúng không à, thời xưa chỉ là đọc lộn hai cuốn sách thôi cái gì Phật tam đại tạng kinh của Phật ông không thèm đọc mà ông đọc uh, cuốn sách của Cát Mát tới ngày hôm nay mình bị vậy Hồ Chí Minh chưa chắc là đọc được hết trang nữa mà nước Việt Nam vậy rồi cho nên mà cuốn sách nó ghê gớm vậy đó bây giờ ai vô thư viện đi bấm còn cuốn sách đó đó đừng đọc nghe mấy con không <laughs> mình nói mấy con là mình nói trên mạng <laughs> bây giờ mà lấy cuốn sách đó mà đọc nữa là thôi <laughs> đừng đọc đọc kinh liên tâm nè có đại bi có hợp chú rồi thời đời nhà Trần mấy vị thường nhắc việc là sau này khi mà mọi chuyện mà thay đổi á nó thay đổi trong vòng một nấc đàn ha chứ không phải đêm nữa như mình xuống tông vậy đó à mấy vị nói nó lẹ lắm còn bề ngoài à, đà, hồi nãy cái câu có nói là bề ngoài là đang à, xanh tươi mà nhưng mà thật sự nó ai ơi gọi dụng chữ gì héo rũ hả u rũ rồi hoa hoa hồng bây giờ tàn sắp rụng rồi à, nhưng mà bề ngoài thì thấy xanh tươi vậy đó tại vì cái bài thơ mấy vị nói vậy mình cứ đang nói theo bài thơ thì lúc đó dân nó sẽ đứng lên sẽ có hội viên hồng một cái sự công bằng cái đó mình so với à, sáu quyển uh, à, sấm cơ của đức thầy á thì là hội Long Hoa đó rồi mình theo cái thời của Kiệt thường nói á, là tuyển dụng nhân tài nghĩa là con của con ông cháu cha hay là con của bác HO hai thằng bay á, mà lớn lên ở Mỹ mà có bằng cấp cứ việc đi về giúp nước không còn cộng sản không còn quốc gia nữa thì nước mình nó lên lẹ lắm ngày đó sắp tới mùa xuân bữa nay là mùa đông hopefully nha xuân này xuân thiệt á ừ. nên giờ mình thấy Trung Cộng mà 24 tỉnh mà nổi lên chỗ đó trong lịch sử đâu đâu có chuyện đó thì khi nó nổi lên được rồi thì nó sẽ được chấn làm tới ừ. cái quan trọng mình nói chỗ này nhấn cái điểm là hoa hồng sẽ rụng sẽ có cái hội uh, viên hồng của đời nhà Trần lặp lại. Cái quan trọng nữa đó là chỉ có lá cờ vàng ba sọc đỏ đó. Bây giờ thì à, ở bển kia là ba que phải không? Tại nó giống ba khúc củi kêu ba que. Thì lá cờ ba que đó, mình vô kêu ba que luôn. Đó. Ba que này là lợi hại nghe. Là tự vì ba que này sẽ lấy lòng cả thế giới. Ba Que sẽ hàng gắn lại hết tất cả những cái hiềm tích của Bắc Trung Nam của cộng à, của mọi người là Ba Que đoàn kết. Đó. Bây giờ á, mình không có cái gì để lấy lòng tin của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc giờ tin lá cờ nào? Nó phải có người có chánh nghĩa nó mới tin đúng không? Trước khi nó cho mượn tiền nó phải coi mặt coi mày coi này có trả được không? chứ giờ mấy ông nội này bệnh sức mấy mà nó cho mượn tiền cho mượn là được chia nhau à, à, nhóm của mấy ổng sao <laughs> chính trị quá hả <laughs> tại nửa đời nửa đạo có lúc mà đạo có lúc nó đời cái đậu nhảy tới đâu mà nói tới đó tại nó không có giấy nha bà con <laughs> cứ mang máng hai tuần trước Chú phụ la Vì mấy vị la Con đã xuất hiện rồi Con không có giải thích rõ cho họ hiểu Để họ hiểu Này không phải chú phụ Tại họ sống Việt Cộng á Họ phải nói kiểu đó Họ mà không nói kiểu đó Họ đâu có được yên Thôi tội nghiệp bác Châu Lan quá Bác chửi con đi Mốt con xin tội dùm cho bác Mà bác chửi một lần nữa Là Đức Thầy sẽ sẽ để gốc dừa cho bác đập đầu á <laughs> Tại vì cả Đức Thầy á, là người sáng tác Mà còn bị đệ tử bắt lỗi nữa Thì huống hồ với mình Mình là thái gì sau này hiểu ờ, Hiệu ờ, này đâu phải lão áo vàng đâu Cho nên bị bắt lỗi là phải rồi Chấp tướng à, Từ khi Phú Quốc ta về cái đức thầy sửa lại là tại lúc đó đức thầy từ phú quốc đức thầy đi vô thì cái quyển thứ ba đó quyển cái tên gì quá này xưa có nghe qua người tới à, có một lần đức thầy ở trên trời họp ở trên trời về từ khi tiên cảnh ta về cái đức thầy sửa lại con câu cũng bị đệ tử bắt lỗi nữa cả ngày còn bị bắt lỗi huống chi cái thằng nhóc này đúng không nên sư phụ có mặt dày lắm không bao giờ biết giận giận thì đâu có ngồi tới ngày hôm nay không biết buồn chỉ tội nghiệp cho họ cái ngã cao quá họ sẽ phải là <laughs> uổng một đời tu hành thôi để gần gần vô hỏi dạ. dạ con chào bác kiệt con là thiên minh thái con ở tiểu bang châu trà con phải uh, bút vé máy bay ba lần mới được ngồi hôm nay <laughs> ở đây hôm nay ba lần luôn hả dạ sao gì tại bãi hết xăng hả đi qua Houston rồi cái con bút ở đây trước rồi thấy bác Kiệt ở Houston con đổi qua xong rồi cancel rồi con phải đổi ngược về bên Bethlehem lại nữa con thì uh, gia đình ba mẹ là người Phật giáo Hòa Hảo hết mà đó giờ con nghe thì ấm giảng cũng nhiều nhưng mà không có để vô tâm nhưng mà khi mà con nghe bác kiệt nói chuyện ờ, từ 3 năm trước là con thấy giống như con người được thay đổi giống như con rùa mà vớ được cái khúc gỗ mục như là con trong tâm con lúc nào cũng tin tưởng ờ, bác kiệt là một Ừ, thánh một vị minh dương là vua mà con nghĩ uh, <laughs> đưa con... lên vàng quả nè ờ, có ai có ông quẹt không ta <laughs> con thì con uh, con là lúc nào cũng tin tưởng vậy nhưng mà con tin thái nữa mà nghĩ vua thì phải có người theo hỗ trợ nên à, con tin thái con cái gì con cũng dám làm nên con nghĩ con là làm thái giám cho vua cũng được nói <laughs> chuyện thật thả nghe vua thời đại thí dụ thôi, cái, cái chuyện minh dương là bốn con bài ốp để chuyện phật di lạc là bốn bài ốp còn cái chữ kiệt hôm nay đã nói rồi đức thầy à, quảng trách á, là cái bài xuân hạ tác cuồng thư á, là nói đúng là bác à, không tại hai tuần trước thầy về thầy la ờ, nói về con thì hôm nay con xuất hiện con phải giải thích cho rõ còn ai là chữ minh dương di lạc như thế nào thì cái đại diện đó chờ à, đức thầy chờ sư phụ giải thích còn mà thí dụ nha mình nói thí dụ chơi ta nghe bà con đừng có chửi mình trên mạng nha mà lỡ như mà minh dương thiệt cũng không cần thấy dám nữa <laughs> nói với là phật mình là minh dương thiệt là mình xuống tóc đi tu như uh, sư phụ của mình là đức phật hoàng trần nhân tông vậy đó tại vì năm 2008 mình đã cố ý đi tu rồi lúc đó trên mấy vị nhất là đức thầy á thầy con chưa tu được cái nguyện vọng của mình là phải phải giác à, áo lên đường để gieo duyên kiếp sau tiếp tục chứ làm vua nhiều hết cũng chán lắm con nhất là thấy ta làm vua là tạo nghiệp nên nhớ nha tại vì mình thấy chuyện sai giàu cho cái người đó làm sai mình ra sắc lệnh bắt họ hay làm gì mình cũng có cái nghiệp thì ở một đời này muốn như kinh địa mẫu mẹ nói là à, à một xong một đời này là kiệt à, không có quay trở lại nữa xả hết kiếp này ở trong đó uh, Andy vô bấm bấm cho nó đổi cái uh, ok lo lâu đổi rồi gì bắt kiệt cho con làm đệ tử được con không làm ta giám luôn <laughs> Nhưng mà bác Kiệt xuất hiện ở thời này là thiệt. Bác Kiệt là một trong 12 người con trai của Ngọc Hoàng Thượng Đế, là vị tối cao của vũ trụ. Hôm nay mang thân người là thiệt. Cái lên trên cho nói là con bài ngựa Sáu quyển kinh thư Lưu Bá Ôn hay là ông Trạng Trình hay là